Thích Ca Mâu Ni Phật Kính Bạch Sư Phụ, Chủ trì Chùa Long Hương Tôn Kính Kính Bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý Phật tử hân thương Con tên Lý Mai Phụng, năm nay con 40 tuổi, quê ở Sóc Trăng Con lên đây nói thấy ba của con, ba của con là Lý Thanh Quang, 74 tuổi Ba của con có khối u trong cổ họng khối u thanh quản ba con khen tiếng ăn uống thì bị ờ, mắc nghẹn cho nên đi vô bệnh viện bác sĩ lấy tinh khiết và bác sĩ nói ba con là có khối u ác tính giai đoạn 2 bác sĩ kêu ba con mổ lúc đó gia đình của con đã biết uh, ờ, thực dưỡng gia đình của con khuyên ba con là đừng có nên mổ nên đi đến chùa của thầy để ăn thực dưỡng ba của con nghe lời khuyên cho nên đến chùa được sư cô diễm hướng dẫn cho ba con ăn gạo lứt với nước tương đắp nước gừng dán cao khoai sọ ba của con lúc đó ăn hơi bị yếu sau đó sư cô hướng dẫn uống enzyme để ờ, tăng sức đề kháng lên ba của con trong giai đoạn ăn thì sụt 10 12 kg lúc đó ba của con ăn được một tháng thèm rất là nhiều thứ mọi một cọng rau ba con cũng thèm nước uống ba con cũng thèm nhưng mà sư cô diễm đã khuyên ba con á, là nên ít uống nước, gán nhai cho nhiều. Ba con cũng nghe lời sư cô Diễm, ăn gạo lứt, cố gắng ăn. Ba con cố gắng ăn được hơn 3 tháng, gần 4 tháng. Ba con được ờ, đi khám lại là khối u được nhỏ lại bác sĩ lần nào đi khám bác sĩ cũng kêu đi ba con đi mổ hết nhưng mà ba con vẫn quyết tâm là ăn theo phương pháp của thầy là ăn số 7 ba con không có đi mổ cho nên ba con rất là mau lành bây giờ ba con ờ, được lên ký bình thường lên 12 ký bình thường ba con khỏe mạnh bình thường ăn uống không còn mắc nghẹn nữa nói chuyện cũng trong hơn mọi lần ba con bây giờ là ăn ngon ngủ khỏe ba con tập thể dục thường xuyên cho nên sức khỏe mau chóng lấy lại chỉ có gần 4 tháng mà ba con hoàn toàn bình phục con đến đây để xin tạ ơn tiên sinh Osawa tạ ơn sư phụ và tạ ơn cô Diễm và các vị chư tôn đức tăng ni trong chùa đã giúp cho ba con được hết bệnh con xin cảm tạ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 À, kính thưa quý Phật tử gần xa, hôm nay hội tụ đủ duyên lành, cho nên con được có mặt tại chùa Long Hương để chia sẻ với với quý Phật tử một niềm vui, một niềm hạnh phúc lớn lao mà con đã đạt được cho đến thời điểm này. Con tên là Lý Vầy Quân, pháp danh là Liên Tâm, số điện thoại là 038 994 8764. Địa chỉ của con là ở 615 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. À, con xin chia sẻ về bệnh tình của mình. Lúc con bầu được 3 tháng thì à, hôm đó con bị ngất xỉu, thì à, người nhà của con có đưa vào bệnh viện thì bác sĩ nói con là bị u não và phải mổ. Nhưng sau khi mổ thì con phải à, xả trị và bắt buộc con phải bỏ thai. Nhưng người nhà của con quyên ờ, kiên quyết là không có chịu bỏ thai cho nên là bệnh viện ờ, đã thống nhất và bàn bạc với nhau là vẫn giữ lại thai cho con nhưng mà tại vì lúc đó là tình huống của con cấp bách quá rồi con bị mổ cấp cứu cho nên là họ phải mổ cho con sau khi mổ xong á, thì con chỉ ăn cháo với nước tương à, nằm bệnh viện được hơn một tuần á, thì à, nhà con đòi ra viện thì mẹ chồng con có nói với con á, là chỉ có xuống dưới chùa Long Hương á, gặp được thầy thì mẹ con của con mới được cứu. Thì uh, hôm sau uh, xuất viện á, thì con có xuống chùa thì con được gặp sư Diễm và nhờ sự hướng dẫn của cô và thì ngày hôm sau con có cơ duyên được gặp thầy. Thì uh, trong tháng uh, do con uh, đang mang thai cho nên là thầy chỉ cho con ăn số 7 và à, tháng đầu á, thì để cổ vũ tinh thần cho con thì mẹ chồng con cùng ăn số 7 cùng với con. Dạ, ăn được uh, à, 2 ngày thì uh, cổ họng con rất là đau, con không nuốt nổi. Thì con một ngày con chỉ ăn được có 6 muỗng cơm nhưng mà con không hề thấy đói. À, và được khoảng 10 ngày á, thì con bị hạ huyết áp thì ờ, con bị ngất xỉu huyết áp của con chỉ có 60 thôi và người nhà của con thì ai cũng kêu là phải đưa đi bệnh viện chứ huyết áp có 60 thì ờ, ở nhà họ sợ con có nhắn tin cho sư phụ thì sư phụ có nói con là uống nước ờ, nước trà ban cha và nước tương tamari và uống hai gói enzyme thì con làm theo sư phụ thì huyết áp con bình thường trở lại à, tháng đầu tiên con ăn số 7 á, thì con giảm 13 kg từ 58 kg thì còn khoảng 43 kg thôi và lúc con bầu được 7 tháng lúc con bầu được 7 tháng á, thì à, con bị ra máu và dọa sinh non à, về nhà thì bị rỉ ối rồi à, bị khô ối bác sĩ kêu con đó là phải đi xuống Sài Gòn gấp để có gì mà họ còn à, mổ thai thì một lần nữa thì con lại nhắn tin cho sư phụ thì sư phụ có chỉ con là ăn sắn dây sáng và tối ngày hai lần và và ăn số 7 ờ, trong thời gian ăn số 7 á, thì à, em bé của con thì không hề thiếu chất đi khám thai thì mọi thứ đều bình thường à, mọi thứ đều được bình thường hết và may mắn là con được mẹ chồng con và chồng con ủng hộ nhiệt tình đến ngày 27 tháng 11 á, thì con xin à, em bé đây em bé của con đây là em bé chỉ nặng có 2 kg thôi à, con thì cứ sợ là em bé phải nằm lồng kính nhưng mà bác sĩ nói là em bé không sao ờ, bé khỏe như thế này thì không cần phải nằm lồng kính lúc năm ờ, sáu giờ sáng con mổ thì đến 5 giờ chiều con hoàn toàn không có sao vết mổ không bị nhiễm trùng mà mà vết mổ của con á, cũng không có đau là xin thưa là do em bé đầu của con là sinh mổ cho nên là lần thứ hai này con không hề thấy đau à, bây giờ con của con đã được à, ờ, 4 tháng rồi gần 4 tháng nhưng mà con ờ, nặng hơn 6 kg luôn dạ con, à, con gửi lời tri ân tân thành đến sư phụ thích tệ hải với tất cả lòng tôn kính của mình con xin gửi lời tri ân đến tiên sinh Osawa con xin gửi lời tri ân đến cô sư Diễm cô Như Huy cô thầy Viên Thanh đã tận tình giúp đỡ và chỉ bảo cho con. Con xin cảm ơn thầy đã dày công nghiên cứu ra phương pháp này, phương pháp gạo lứt muối mè để cứu giúp mọi người thoát khỏi ờ, bệnh tật. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục chương trình, à, chúng tôi mời cô Dương Thị Thu Dung, sinh năm 1967 ở California, Hoa Kỳ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 vào cái ngày dỗ à, tổ dỗ à, tiên sinh con cũng à, lên đây để tạ ơn à, trước là thầy chùa trì chùa Long Hương sau là tiên sinh và quý thầy cô ở chùa Long Hương là con cũng xin kể về cái quá trình bệnh của con là cách đây 3 năm là con bị con sanh em bé là năm con 46 tuổi thì con sanh em bé 4 kg 8 nên nó bị vỡ ối thì con bị rất là nhiều bệnh con bị thứ nhất là tiểu đường huyết áp và lệch đĩa đệm và con bị uh, mỡ trong uh, gan và máu và con bị uh, gọi là người ta nói là lao ngực á, lao vú á. con uống thuốc lao hết 9, 9 tháng bị đau nửa đầu và con bị mập lắm con tới 78 kg thì đó là một cái nhân duyên là con được nghe băng thầy con cũng chưa được gặp mặt thầy sư phụ chùa này theo pháp của thầy con ăn theo gạo lứt muối mè được 49 à, ngày để thay đổi và con giảm cân và từ đó là cái ngày đầu tiên con ăn là con không dùng thuốc tiểu đường và huyết áp là ngày đầu tiên con mạnh dạng con bỏ luôn con tin theo thầy thì con đi khám à, trong 49 ngày con khám là không ai biết con bị tiểu đường và huyết áp cả thì tới hôm nay được 3 năm rồi thì bây giờ xét nghiệm của con là rất là tốt mọi chỉ số là bình thường không có ai biết là ngày xưa là con bị bệnh cả cho nên hôm nay là trước là để tạ ơn à, thầy chủ trì và tiên sinh con có chia sẻ đôi lời với quý phật tử là mình sẽ cố gắng khi mình ăn sạch đó thì mình sẽ được có cơ thể sạch và máu sạch mình sẽ hết bệnh và trước tiên mình hết bệnh thì mình mới sống tốt được mình sống tốt mình mới làm được những việc tốt có giúp ích cho bản thân và đời cho nên hôm nay có những lời của con để con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 Thượng tọa Thích Tuệ Hải cùng chư tôn Đức Tăng Ly Chùa Long Hương cùng tất cả các Phật tử đang hiện diện nơi đây. Con tên Nguyễn Thị Đức, pháp danh Diệu Âm Liên Hạnh. Con năm nay năm 3 tuổi, con ở Hà Nội. Số điện thoại của con 038 6712 680. Hôm nay con được dự lễ tiên sinh của Soa là do sự nhiệm màu của ăn gạo nứt muối mè đã mang lại lợi ích cho con rất vi diệu con là một bệnh nhân ung thư cổ tử cung đã chữa tây y bằng trị xạ 25 mũi như con đã như những bệnh nhân đã cúng đỡ trị xạ như con đã lần lượt ra đi cho nên con rất lo sợ và đã vào mạng tìm hiểu thì gặp được phương pháp dưỡng sinh của thượng tọa thích tuệ hải ăn gạo lứt muối mè. Con đã ăn gạo lứt muối mè số 7, tức là chỉ ăn hoàn toàn gạo lứt muối mè, ngoài ra không ăn một thứ gì hết. Con ăn được 120 ngày, sau đó đi kiểm tra sức khỏe, thấy không còn một bệnh tật nào hết, kể cả bệnh tiểu đường và những bệnh khác. Cho nên con thấy phương pháp chữa bệnh bằng gạo lứt muối mè này rất vi diệu và nhiệm màu đã cứu sống cuộc đời con. Hôm nay con đến đây chia sẻ để tăng lòng tin với tất cả những ai đã và đang mắc các bệnh và các loại bệnh về ung thư. Nên tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp dưỡng sinh ăn gạo lứt muối mè số 7 sẽ khỏi hết các bệnh như con. Rất nhiều Phật tử thắc mắc là tại sao bệnh gì cũng ăn gạo lứt con xin giải thích của và nghe lời sư phụ truyền lại rằng tất cả mọi bệnh nhân mắc các loại bệnh cơ thể rất là âm mà mình ăn gạo lứt muối mè vào gạo lứt muối mè là dương khi mình ăn vào sẽ cân bằng cơ thể giải hết bệnh dạ con xin cung kính tạ ơn tiến sinh Hoa Xoa và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 cung kính tiên sinh Osawa, cung kính thầy chủ trì chùa Long Hinh, cung kính quý thầy, quý sư cô, cung kính quý Phật tử, cung kính quý vị quan khách có mặt hôm nay. Con tên là Hồ Minh Khang, 63 tuổi, hộ khẩu thường trú tại số 36, đường Lý Văn Lâm, khóm 5, phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau điện thoại 0913 861 779. Kính Thầy chủ trì, từ khi cùng gặp Thầy cho đến nay đã hơn 4 tháng, con đã nhận được thông tin vào ngày mùng 10 tháng 3 hàng năm là ngày dỗ của tiên sinh Osawa. Vợ chồng con đã không ngại đường xá xa xôi đến đây để dự lễ và danh dự được Thầy chủ trì cho phép con có đôi lời chia sẻ cùng với quý vị có mặt hôm nay. Đầu tiên con xin trân trọng cảm ơn Thầy chủ trì đã dày công nghiên cứu ứng dụng các phương pháp của tiên sinh Osawa để trị bệnh cho con. Xin kính cẩn cúi đầu bằng vạn lời tri ân đến Thầy. Con xin được tóm tắt trong quá trình phát hiện và chữa bệnh như sau vào tháng 3 năm 2018 trong lần khám định kỳ 6 tháng một lần tại Trung tâm Y tế thành phố Cà Mau, bác sĩ siêu âm đã phát hiện con có khối eco kích thước 3cm trong ổ bụng. Con cùng gia đình gấp rút đến các bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh và con đã đến tất cả các bệnh viện có trang thiết bị y tế hiện đại nhất ở miền Nam để tìm ra nguyên nhân và có phương hướng điều trị sớm nhằm tránh các tình trạng là để à, bệnh là tiến triển xấu và quá muộn. Con cũng gặp các bác sĩ danh tiếng, trong đó có giáo sư, tiến sĩ, à, ngành y học hiện đại nhất của năm 2020. Các ngài đã trả lời với con là mắc căn bệnh lạ hiếm gặp chỉ để theo dõi định kỳ 3 tháng một lần chứ không có thuốc đặc trị cũng như các biện pháp thủ thực khác để loại trừ và cũng không có phương pháp gì để cấy ghép được đành phải chịu chấp nhận thế thôi từ khi phát hiện và làm đủ các phương pháp nào là CT, MRI, sinh thiết, quá mô, miễn dịch vân vân và vân vân thời gian dài hơn 3 năm chưa được bác sĩ chỉ định cho dùng thuốc một lần nào. Đến ngày 16 tháng 11 năm 2020, tại một bệnh viện lớn có tiếng của thành phố Hồ Chí Minh kết luận và cho tôi xuất viện chuyển sang điều trị giảm nhẹ. Nếu có yêu cầu thì điều trị tuyến trên, nếu không thì trả về địa phương cũng được. Có yêu cầu bác sĩ trực tiếp theo dõi và điều trị gặp tôi và tôi hỏi bác sĩ là tiên lượng cái sự sinh tồn của tôi đến đâu vì tôi cũng không có ngại gì sự phụ chết chóc à, bác sĩ cứ yên tâm và trả lời thì bác sĩ là trưởng khoa cũng là trả lời rất là rõ ràng nói là chúng tôi cũng rất là băn khoăn và trăn trở lắm cũng thấy là là đau đầu lắm chứ không phải là vô tâm đâu muốn đứng nhìn bệnh nhân là như thế nhưng mà đây là đã hết phương pháp rồi ở tại miền Nam là Việt Nam nói chung là cả Việt Nam luôn là cả miền Bắc và Việt Nam cũng không có thuốc mà trong đó có cả thế giới cũng không có thuốc chữa trị và cũng không có biện pháp nào để mà mà cái ghép được dù có bao nhiêu cũng không làm được vì căn bệnh lạ bác sĩ cũng là giải thích cho tôi rõ là chuyển qua là điều trị giảm nhẹ là nhằm giảm bớt đau đớn để chờ đến ngày là theo là ông bà cuối cùng làm các thủ tục để xuất viện để điều trị giảm nhẹ thì bác sĩ đã kê toa là ra cho tôi là 50 viên thuốc giảm đau nhưng tôi dứt quyết là không dùng thuốc tại vì khi mà dùng thuốc giảm đau thì nó sẽ ảnh hưởng và có tác dụng phụ rất là nhiều có thể là dẫn đến ờ, là tình trạng xấu đi nhanh hơn mặc dù lúc này khối eco to chèn ép ở và đau đớn vô cùng khổ sở bản thân tôi thấy là chết còn thấy là khỏe hơn là sống nói chung là dằn vặt lắm không thể chịu nổi trước khi mà tôi và gia đình chuẩn bị đi về cà mau thì tôi bây giờ nhớ đến ông anh kết nghĩa là cùng họ rồi có đã gọi dưới số máy để gặp ông ấy vì chúng tôi đã 5 năm rồi không có liên hệ với nhau và cũng như là không có liên lạc qua điện thoại con đã đi đến gia đình rồi mới biết anh là dịch học sĩ minh tâm hồ luyến qua câu chuyện thăm hỏi nhau anh ấy đã dùng quẻ kinh dịch để xem cho tôi và anh ấy bảo tuy có muộn nhưng không sao ơn trên đã mách bảo là anh ấy sẽ điều trị bệnh cho con trong vòng 3 tháng là có kết quả con cũng nghe lời của anh ấy và điều trị được hai tháng rưỡi với tinh thần nhiệt tình điều trị của anh được hai tháng rưỡi thì tinh thần tôi thấy là đã ổn định hơn không còn bi quan như trước và anh Hồ Liến cũng báo cho vợ chồng tôi biết là về phần bệnh còn lại về phần bệnh năng lượng đen của tôi là năng lượng vũ trụ gì đó tôi cũng không hiểu nhưng anh ấy đã dùng phương pháp thần châm đã trị hết rồi còn lại phần thân bệnh thì ờ, chú cứ đi tìm thầy chữa trị bệnh vì anh không phải là thầy thuốc anh chỉ bị trị bệnh về tâm linh về bệnh âm y trong lúc trò chuyện chuẩn bị để ra về Cà Mau thì vợ của anh Hồ Liến nói là con gái của tôi cũng có một người bạn bệnh ung thư rất là nặng mà ờ, tụi nó có đi đến chùa gì đó ở chùa ở ờ, gì đó ở Đồng Nai tôi cũng không nhớ rõ lắm nhưng mà chị ta rất là nhiệt tình tìm kiếm ở trên uh, YouTube khoảng 30 phút sau thì chị đã tìm được bài giảng của Đại Đức Thích Tuệ Hải từ đó chúng tôi bám theo các bài giảng đó và tìm đến chùa Long Hương và được các sư cô hướng dẫn tận tình và để gặp thầy. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên khi đến chờ đến lượt để gặp thầy trong tôi rất là hồi hộp không biết ông thầy này có khó khăn lắm không. Nhưng khi bước vào phòng khám của thầy, mọi suy nghĩ đều tan biến hết trong đầu tôi. Thầy nở một nụ cười rất tươi, và hỏi trước đây có nhậu nhiều lắm không? Tôi trả lời là cũng vừa đủ. Thầy vui vẻ và nở một nụ cười rất tươi và nói là vừa đủ để bệnh thôi à. Tôi cười. Thầy cười và nói chứ không có phiền hà gì cả. Thầy bảo có le lưỡi, lưỡi và há họng lớn ra để cho xem. Xong thầy kê to để mua thuốc và đưa cho tôi một quyển sổ tay và hướng dẫn tôi ăn số 7 gạo lứt với nước tương tamari khi đau thì chùm ờ, nước gừng hoặc khoai sọ và ngâm chân bằng ờ, nước muối với ờ, củ cải trắng từ khi gặp thầy cho đến nay là mọi thay đổi ở trong tôi đều biến tan biến hết tôi thiết nghĩ một ông thầy có bề dày nghiên cứu về ngành y học cổ truyền của Việt Nam của chúng ta rất là sâu nhưng mà ông rất là hiền từ và gần gũi với bệnh nhân từ đó tôi quyết tâm phải theo thầy cho đến cuối cùng thì qua thời gian là hai tháng rưỡi trước khi kết thúc mà trong quá trình điều trị của và của ông Minh Tâm Hồ Liến thì anh ấy đã gieo quẻ và báo trước là trong thời gian 2 tháng nếu tìm được ông thầy mà không biết người đó là ai lúc đó tôi cũng chưa biết chùa Long Hương và chúng chưa biết bên đây là gì cũng chưa biết nhân trạch ở đâu đó. nhưng ông Minh Tâm Hồ Liến đã báo trước cho tôi là là khi mà tôi gặp được thầy thì sẽ có kết quả trong vòng là hai tháng và điều kỳ diệu ấy đã xảy ra trong thời gian uống thuốc tại chùa Long Hương và theo sự hướng dẫn và ăn số 7 của Thầy thì thời gian mới được 54 ngày tôi đã tự cầm xe máy chạy và đi làm trên đoạn đường à, đi về hàng trăm cây số tôi xin à, chia sẻ với bà con là đừng có ngại gì trong vấn đề là ăn số 7 lúc đầu tôi cũng quan mang lắm nói chung là về ờ, khoa học hiện đại thì họ lại là nói khác đó, nhưng mà ờ, khi nghiên cứu sâu về số 7 cũng như lời bài giảng của ông thầy đã nói là ăn số 7 không phải là để trị bệnh mà ăn số 7 để chúng ta ăn sạch để thầy trị bệnh đó, chứ không phải là ăn gạo ăn gạo nước ờ, nước tương hoặc là ăn gạo nước muối mè là để hết bệnh nhưng mà ăn là để là cho cơ thể của chúng ta nó sạch là để cho thầy có biện pháp là để đào thải hết các là cái chất mà gây bệnh ra ngoài hôm nay tôi cũng là xin chia sẻ với bà con là đừng sợ gì khi ăn số 7 lúc tôi ăn số 7 là được một tháng thì nó ốm lắm rồi sau đó hai tháng lại là ốm tông teo luôn còn da bọc xương không là đóng cửa không dám gặp ai hết đó. thì à, cũng không có nhắn tin và cũng không có gọi đến thầy nhưng mà quyết tâm là nghe là bài giảng của thầy và sau đó thì đến à, 3 tháng thì nó cũng ổn ổn và mập mạp trở lại bình thường đến tháng thứ ba thì tôi quay lên đó là gặp ông thầy thì ông thầy cho tôi ăn ra nhưng mà tôi cương quyết là ăn số 7 là ăn thấy ngon và ăn gạo lứt muối mè thì ý là gạo lứt nước tương thì thấy nó ngon nó ngọt quá mà đến hiện nay tôi vẫn còn ăn và thấy nó ngon đó, thì xin thầy cho tôi ăn thêm một tháng nữa đi là cho đủ 4 tháng vì các bài giảng của thầy đều nói là ăn mà nếu ăn gạo lứt mà ăn số 7 á, là được 4 tháng trở lên thì tốt lắm cho nên tôi quyết tâm ăn cho đủ 4 tháng thì hôm nay sự có mặt của tôi và thực vinh dự được thầy cho phép phát biểu và đứng đây cũng là một minh chứng rất là rõ ràng à, tôi có địa chỉ có ờ, nơi ở rõ ràng có số điện thoại rõ ràng đó đây là một minh chứng nay tôi ờ, là cũng ờ, là xin chân thành tạ ơn đức tiên sinh osawa thầy trụ trì của chùa long hương cũng như các quý vị có mặt hôm nay cũng như chia sẻ với bà con hãy tin tưởng vào ông thầy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 Kính thưa các bậc đại đức tăng ni. Kính thưa quý vị Phật tử có mặt trong ngày hôm nay. Hôm nay ngày đại lễ tiên sinh Đô Ra Qua. Con kính ơn Ngài, con kính ơn Sư Phụ của con chủ trì chùa Long Hương Thích Thủy Hài. Con kính ơn các chư tăng ni cùng đại chúng. Con tên là Trần Thị Hiền, pháp danh là Minh Mai, sinh năm 1973, quê quán Nghi Xuân Hà Tĩnh, số điện thoại 039 hai ba bốn không sáu tám tám Hôm nay con được đứng đây đây là lần thứ hai. Vì con thấy cả ngày con anh dưỡng sinh của Ngài qua con thấy càng ngày càng hạnh phúc, càng an lạc. Con thinh lên đây, xin lên đây chia sẻ cùng các bệnh nhân phật tử là con mắc những cái bệnh trước tiên là lúc con 3 đến 4 tuổi là con mắc cái bệnh hen suyễn mãn tính dẫn đến hai lá phổi con sơ hết sơ hoàn trải toàn trắng bạch dẫn đến suy tim gan nhiễm mỡ máu nhiễm mỡ, u sơ tử cung, u nang buồng trứng, vôi hóa cột sống, bài liệt nửa người, rối loạn vành mạch não. Nay con không biết nói gì hơn. Con mong Phật tử, những ai đã mang những cái bệnh và nhưng ai chưa biết được đến thực dưỡng của tiên sinh Ozawa thì xin lắng nghe những bệnh nhân vừa rồi phát biểu như con. Con đã từng lành ngục giữa dòng sông. Con đã từng kinh tế càn kiệt. Con đã từng khô ráo hết tất cả anh chị em bạn bè người thân. Lúc con ăn, sư phụ cho con ăn được 5 tháng, số 7. Con, tháng đầu tiên con đã sổ bệnh. Con không được cần kề gia đình con, một người nào. Bụng con thì càng ngày càng trướng to. Người nóng như lửa không thể chịu nổi. Con cố gắng vì con không muốn gần gia đình chăm sóc họ cứ bàn tán lui tới làm con lái đồng cho nên con thuê nhà trọ ở bến bây giờ lúc con thuê nhà trọ thì vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch năm 1000 2018 đến bây giờ Nay con được đứng lên đây, người con như bay bổng trên không. Con đã vượt được qua những sóng gió, tối tăm mặt mũi. Khi những cơn sóng nó cuộn con, con không biết đường đi lối về. Con không có hơi thở, mà con cứ cố gắng. Con nói, nếu có chết thì tự chết có sống thì cứ như thế mà sống nên con không nhờ con không nương tựa bất cứ một ai mà con được vượt đến bây giờ con hạnh phúc lắm ngài tiên sinh ơi con hạnh phúc lắm sư phụ ơi con hạnh phúc lắm quý thầy quý cô cùng quý phật tử những ngày tháng năm của con lạnh ngục trôi qua. Con rất đau đớn, nhưng con thấy có một cái gì khác trong người con. Nên con rất là tin dù là nó đau đớn xé gan xé ruột xé hết thân thể của con lúc sổ bệnh nhưng con vẫn yên chí con ăn không ai đặt cho con miếng cơm không ai sinh cho con được một miếng cơm, không ai giặt cho con được một lần quần áo. Từ con lạnh ngục, năm tháng số bảy ăn dần rộng ra, con ăn đặc biệt một tháng, người con như có quắp lại còn 25 kg. Bao nhiêu người xung quanh con đến động viên ăn ra và bồi dưỡng vào. Nhưng không biết tại sao con có một lòng tin bất đồng mà con không hề nghe ai. Dù người con chỉ có bộ xương, nếu như con được dơ điện điện thoại con lên thì mọi người sẽ phát khiếp. Nhưng bây giờ rồi con ăn rộng dần dần ra thì con ăn thanh lọc thanh dây 10 ngày rồi bắt đầu anh dần dần dần rộng ra. Con ăn đặc biệt 10 ngày tiếp. Rồi con cũng ăn dần dần như thế. Rồi ăn đặc biệt, rồi ăn ranh dây liên, liên tục, cứ vô ra. Hôm nay, con nói lại lần nữa, vì con rất thương mọi người. Những người nào mà đang đi giữa đường, mới được nửa đường họ không chịu khó đi tiếp họ bỏ ngang quãng đường đó rất là uổng. Con nói thật, trong pháp toàn này, của nhà tổ này, nếu mình cố gắng đến đâu, cố gắng đi hết chặng đường, khó khăn đau khổ đến đó, thì tất cả sẽ quay lại cho mình y nguyên những cái gian khổ đó không sai một ly. Vì con đã chứng kiến những gì hôm nay con có, những gì hôm nay con được, mà con được muốn nói nhiều và nói nhiều nữa để những bệnh nhân tiếp tục đi tiếp con đường tâm tối để tìm thấy ánh sáng. Vì con lúc sổ bệnh như quyển lường sống bảo tố ngoài biển mà nó ngục con lên xuống như thế không thấy ánh sáng không có hơi thở con sống như kiểu trong nguồn sống như thế bây giờ con cố gắng bước con ăn con nhai con vừa đi vừa ăn con làm bất cứ con cũng nhai hôm nay con rất mong mọi người đừng có bỏ dở đường đừng nghe ai mà uổng cái đoạn đường của mình đi cố gắng hết sức lòng tin mình sẽ được hết tất cả gia đình con cái và được hết hạnh phúc được hết an lạc và được hết tất cả những gì mà mình bỏ công phu ra mình đi chắc chắn là quay lại y nguyên như cái công sức của mình đi con không biết nói gì hơn nữa vì con được như thế này nên gia đình của con có sáu người anh trai trường lúc con ra đi gia đình không thể tin con nói bỏ qua gạt con mong con về và khi con được thành công, cháu gái của con là ca sĩ Dương Linh Tuyết có mang. Sau con cũng hướng dẫn cho cháu ăn dưỡng sinh. Cháu sinh được bé trai ba cân tám, sinh thường và cháu tiếp tục ăn dưỡng sinh cùng chay trường. Đến đây con xin tri ơn Ngài Tiên sinh Osawa con xin tri ơn Sư Phụ, chủ trì Chùa Long Hương Thích Tuệ Hải. Con xin tri ơn các bậc đại đức, các tăng ni cùng quý Phật tử đã cho con những gì được những ngày hôm nay những lời động viên những lời an ủi ngoài gia đình của con con xin tạ ơn và tạ ơn tất cả những gì con có. Con xin tạ ơn Phật Tổ Oai Linh. Con xin tạ ơn vũ trụ mênh mông này. Con xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn tất cả những gì con đang đứng trên buổi pháp tòa hôm nay. Con xin chúc Sư phụ con càng ngày tuệ sáng để truyền các pháp cho mọi người đi đúng con đường chánh pháp để hết khổ. Con xin tạ ơn, tạ ơn tất cả và con cầu mong mọi người đã và đang mắc bệnh cố gắng đi theo con đường dưỡng sinh của Ngài Tiên Sinh Osawa để được hạnh phúc và an lạc.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 Nam Mô A Di Đà Phật à, Kính bạch Thầy à, Thượng tọa Thích Thể Bài Kính bạch à, các chư tôn đức Tăng Ni Tại Chùa Long Hương à, Kính thưa các Phật tử khắp, khắp nơi gần xa Hôm nay đã về dự lễ Chiên Sinh Osava Con tên là Trần Văn Nghệ Pháp Doanh Diễm chân Nguyện 77 tuổi ở Hà Nội con hôm nay được à, Thầy Tuệ Hải cho phép và khích lệ con à, chia sẻ những cái gì mà trong phương pháp dưỡng sinh mình thực hiện và thấy có lợi cho bản thân mình và có lợi cho tập thể cộng đồng để nói ra cho mọi người thấy rằng phương pháp này là phương pháp vô cùng vi diệu à, và con cũng xin nói từng phần như sau ạ nhất con nói về à, lợi ích cho bản thân con biết đến dưỡng sinh đã lâu, từ năm 2012, nhưng thời kỳ đó thì chúng con chỉ tìm hiểu tất cả các bài trên mạng và cũng nghe không sâu sắc mà cho nên thực hiện phương pháp dưỡng sinh ấy nó chỉ mang tính chất tương đối mà con tự suy nghĩ rằng là do mình hiểu không sâu sắc cho nên việc thực hiện dưỡng sinh của mình nó mang tính chất như thể cưỡi ngựa xem hoa. Cho nên suốt từ năm 2012 đến năm 2020 mà con đã phải mắc các lỗi mà người học dưỡng sinh không nắm vững phương pháp này. Thứ nhất là trong quá trình dưỡng sinh theo nguyên lý chung là phải đảm bảo thực phẩm sạch rồi ăn cân bằng âm dương rồi tránh các chất có hóa chất và làm sao và phải thực hiện nghiêm túc các nguyên lý của dưỡng sinh nhưng do không hiểu sâu cho nên con đã có những cái thực hiện sai chẳng hạn à, khi có những thời kỳ thời kỳ đầu thì chúng con ăn gạo lứt của chùa Long Hương sau có thời kỳ gạo lứt lên giá thì à, cô không mua được khó khăn thì mua gạo lứt bên ngoài và cứ nghĩ rằng gạo lứt này nó cũng có tác dụng chữa bệnh nhưng ở ờ, quá trình chữa bệnh ấy thì cái hiệu quả nó không cao lắm và con thấy rằng à, con hiểu bài vàng là một người ăn dưỡng sinh nếu đảm bảo cân bằng âm dương thì à, đi à, đại tiện tiểu tiện nó phải đúng tiêu chuẩn như bài giảng nhưng con thấy không đạt được các tiêu chuẩn đấy, mà cũng không nghĩ rằng tìm nguyên nhân tại đâu à, một cái điều à, chứng duyên nữa à, con cái nhà con cũng à, rất là hiếu dưỡng với cha mẹ cho nên là hàng tháng có à, tặng cho bố mẹ à, tiền mua sữa nhiều khi mua sữa à, ensure để về à, bồi dưỡng cho sức khỏe và con cũng thấy rằng trước kia thời kỳ trước kia con mới vào vướng sinh thì con có uống sữa dưỡng sinh của thầy à, sữa sữa giữa giữa ông thầy tuệ hải nhưng khi con gái à, cho bố mẹ à, mua sữa à, em xua thì con lại chuyển sang uống sữa em xua mà không dùng sữa của thầy nữa xong thời gian diễn ra hai ba năm thì con thấy à, không những sức khỏe không tăng lên mà sức khỏe càng ngày càng yếu đi. Cho nên năm 2018 đã quyết định nhập thất bảo có lẽ cái tuổi họ của mình chắc không còn bao lâu nữa mà có ý định nhập thất để nếu như đủ duyên để về với Đức Phật A Di Đà. Rồi năm 2019 cũng có ý định như thế cũng không thành và năm 2020 thì ờ, dịch Covid đến Ờ, con mới đi sâu vào tìm hiểu nguyên nhân của dịch cúm này và gặp lại các bài giảng của à, thầy Thích Tuệ Hải và con lấy toàn bộ các chương trình bài giảng của thầy từ năm 2013 cho đến năm 2020 và nghiên cứu một cách nghiêm túc lại à, trong suốt thời gian ban đầu mình có tìm hiểu nhưng không tìm hiểu sâu sắc và sau khi con nghiên cứu lại thì con mới thấy rằng mình có những sai lầm cụ thể như sau. Thứ nhất, mình chọn thực phẩm không đúng, thực phẩm không sạch, thực phẩm là cũng là gạo lứt đen ở bên ngoài cũng đóng chân không nhưng không có à, không có nhãn nhãn không có mát không có biết không có nguồn gốc của nơi sản xuất à, một cân người ta bán 45 nghìn thì con suy nghĩ như thế này bình thường một cân gạo ở bên ngoài người ta bán chỉ 15 đến 20 nghìn. Nhưng khi người đã bán dưới dạng để cho phục vụ những người ăn dưỡng sinh hoặc ăn chay thì người, người ta à, làm thêm công đoạn ép trên không. Người ta đóng gói và người ta bán cho mọi người ăn. Nhưng con nghĩ rằng từ cái giá trị của thực phẩm nó chỉ 15 20 nghìn thôi thì nhất định người ta phải có cái suy nghĩ là làm sao cho năng suất của cái sản phẩm này nó phải có năng suất có hiệu quả và từ cái suy nghĩ năng suất hiệu quả ấy thì người ta không ngại gần gì sử dụng à, phân hóa học thuốc trừ sâu để tạo ra năng suất để người ta có lợi nhuận và chính từ suy nghĩ ấy con thấy rằng thực phẩm này không sạch mà có nhiều chất độc cái thứ hai nữa con cũng tìm hiểu dưỡng sinh và thấy rằng sữa bò là cũng là một sữa không tốt nó có nhiều các cái ờ, chất độc trong sữa bởi vì con tìm hiểu công nghệ ờ, nuôi thực ờ, nuôi động vật của nước ngoài động vật để lấy sữa thì trong quá trình người ta đưa con vật vào những cái khu vực mà rất hạn chế mà con vật nó biến con vật thành như một cái máy vắt sữa như vậy con vật ờ, rất bức xúc cho nên cái sữa của nó không phải là sữa tự nhiên. Cái thứ hai nữa, thực phẩm để cho con vật ăn và tạo ra sữa đó là thực phẩm có hóa chất. Người ta cho con bò ăn không tự nhiên bằng cách tăng cường canxi nên là họ nghiền trong thức ăn cho con bò này thì họ đã nghiền xương của động vật ấy để cho con bò ăn và nhiều vấn đề nữa là bản thân con bò ấy là ăn các cái thực vật mà theo công nghiệp sản xuất nó đã có hóa chất, có chất độc rồi. Từ các yếu tố ấy thì con mới thấy rằng mình đã chọn thực phẩm không tốt cho nên sức khỏe nó mới xa sút mới giảm sút dần. Tại sao con biết được sức khỏe xa sút? À, chúng con là người tu pháp môn niệm Phật, à, hàng à, buổi sáng có công phu lễ Phật, thông thường con cũng không phát nguyện đâu nhưng con chỉ à, với tâm nguyện sức khỏe của mình đến đâu thì mình tu hành đến đấy và thực hành đến đó và hàng hàng, hàng buổi sáng con thường lễ Phật ba tiếng đồng hồ thì sẽ có một cái cơ số lễ à, Phật là nhất định nhưng với cái cơ số ấy thì những năm trước con còn ăn gạo đứt của thầy thì con thực hiện rất là bình thường không có gì là khó khăn. Nhưng khi chuyển sang ăn gạo lứt bên ngoài thì sức khỏe cứ yếu dần, cứ giảm dần và từ chỗ 3 tiếng đồng hồ thì thời gian tăng lên 4 tiếng, 5 tiếng, có những hôm 6 tiếng, 7 tiếng mới đủ cái cơ số để mà mình đã phấn đấu. Và con thấy là đấy là những cái sai lầm. Sau khi con tìm hiểu lại toàn bộ các bài giảng của Thầy năm 2019 thì con thấy rằng à, muốn thực hiện tốt phương pháp này cái đầu tiên chúng ta phải chọn thực phẩm tốt và nếu có thực phẩm tốt thì chúng ta mới à, đưa cái thực phẩm ấy vào nuôi cơ thể và xây dựng lại một cơ thể hoàn thiện thì sức khỏe mới lên được và sau đó thì con đã quyết định à, mua à, gạo của thầy phải mua các ờ, sản phẩm chương sinh của thầy để vào à, thực hiện phương pháp chương sinh bỏ những cái sản phẩm trước kia mình đã mua mặc dù cái thời kỳ covid gia đình có khi cũng mua rất nhiều nhưng mà cũng xin là à, bán lại cho cửa hàng mà không sử dụng nữa à, khi chuyển sang thực phẩm sạch thì một điều kỳ diệu đã đã đến chỉ sau một tuần ăn thực phẩm sạch thì công phu tu tập chúng con đã trở lại bình thường, tức là chỉ ba tiếng đồng hồ đã đạt được cái cơ số lễ phật mà mình phấn đấu. Và sau đó con cứ tiếp tục ăn liên tục, uh, sức khỏe cứ tăng dần lên. Và khi sức khỏe tăng lên thì con đã cảm nhận được rằng nếu chúng ta ăn thực phẩm sạch, chúng ta ăn cân bằng âm dương thì sức khỏe của chúng ta tăng lên rất nhanh. Được nhờ là cơ thể chúng ta được xây dựng bằng chất liệu của những thực phẩm sạch này. Một điều thứ hai nữa là trong quá trình tìm hiểu các bài giảng của Thầy Thuyết Hải Hải thì con thấy được rất nhiều người mà bệnh na ly Tây đã trả về rồi mà coi như là từ chối chỉ còn có chờ ngày ra đi thôi có người hẹn một tháng hai tháng ba tháng và bước đường cùng người ta không còn con đường nào nữa người ta tìm mới tìm đến thầy và hầu hết như các bệnh ấy tây bỏ thầy đều chữa khỏi và từ đó con có cái suy nghĩ trong tâm rằng phương pháp dưỡng sinh cũng là một phương pháp giải nghiệp nhiều khi chúng ta giải nghiệp bằng phương pháp tâm linh bằng phương pháp tu tập của mình thì ờ, với cái công phu của ta với nghị lực của chúng ta nó chưa đủ lực để giải được các nghiệp mà nhất là các nghiệp nặng đưa đến chúng ta bệnh tật nhưng phương pháp chương sinh này đã giải quyết được tất cả những bệnh mà đông tây bỏ không thể chữa được nhưng phương pháp chữa dưỡng sinh này chữa được thì con nghĩ rằng đây cũng là một phương pháp tu mà một phương pháp trải nghiệm rất tốt từ những suy nghĩ ấy con đã tập hợp tất cả những cái bài dưỡng sinh cơ bản để chia sẻ cho tất cả đạo tràng cũng biết từ bản thân mình đã rút ra được những bài học thực tế và từ những à, bài à, à phát biểu của các bệnh nhân tại các lễ tưởng niệm từ các cái kết quả mà thầy đã à, nói ra trong các bài giảng dưỡng sinh thì con đã đưa cho đạo tràng nghe lần lượt là trong năm 2020 là 42 bài giảng về dưỡng sinh và khi mọi người nghe được chương trình dưỡng sinh của thầy thì mọi người sẽ từ bỏ tất cả những cái thực phẩm mà xưa nay quen ăn theo ý thích và mọi người cũng biết tìm đến thực phẩm sạch để mà có cơ thể sạch. Con luôn nói với các Phật tử rằng chúng ta là người tu pháp môn niệm Phật mà pháp môn niệm Phật một người tu pháp môn niệm Phật muốn đạt được vãng sinh về tây phương cực lạc thì giờ phút cuối cùng là lúc lâm chung phải tỉnh táo mà muốn tỉnh táo thì phải có sức khỏe tốt không bị vướng chấp gì thì mới niệm được câu niệm Phật vì thế phương pháp dưỡng sinh này sẽ giúp cho chúng ta có sức khỏe tốt sẽ được tỉnh táo sẽ làm cho thần kinh chúng ta khỏe mạnh, không bị ờ, hôn mê lúc lâm chung. Và những suy nghĩ ấy, cho nên con đã chọn những cái bài rất là thiết thực để cho cả đạo tràng cùng nghe. Và kết quả thì trong đạo tràng rất mọi người rất hưởng ứng và đã chuyển từ những các cái ăn uống ờ, trước kia không có lựa chọn thì ờ, đến bây giờ là đã có lựa chọn một cách nghiêm túc. Còn nói ví dụ như thế này, à, ngày rằm hoặc ngày mùng một thì các Phật tử hay à, mua hoa quả rất nhiều đến đạo tràng cúng Phật và sau đó thì thường các hoa quả ấy chúng lại à, à, bổ ra cho lại à, sử dụng cho à, các Phật tử sử dụng để ăn. Nhưng sau khi hưởng hiểu dưỡng sinh rồi thì hoa quả nếu như hoa quả sạch thì không có vấn đề gì. Nhưng hiện nay hoa quả cũng ta nhập từ nước ngoài vào, nhất là hoa quả của Trung Quốc thì có rất nhiều chất bảo quản cho nên là nó cũng là một sản phẩm không tốt thế và à, trong đó các sản phẩm khác là sản phẩm từ đường sữa nó cũng là sản phẩm nó tạo ra à, không tốt cho cơ thể à, nhiều các cái bệnh nhân phát biểu lên là khi từ bỏ được những cái thực phẩm này thì cái thời gian chữa bệnh nó cũng à, được kết quả rất nhanh Ờ, trong quá trình con chia sẻ ờ, về dưỡng sinh với ờ, đạo tràng chúng con thì con lấy thân con làm thí nghiệm. À, chẳng hạn như thế này, sau khi con ăn thực phẩm sạch của thầy Tuệ Hải một thời gian, à, cơ thể tương đối là cũng nó chuyển dần từ à, tức là máu huyết nó bắt đầu thay đổi dần. Thế rồi có một hôm con ăn thử cái thực cái cái gạo lít đen mà mình mua tự do đấy, bảo cơ thể mình đã ăn được khoảng mấy chục ngày rồi thì hôm nay mình ăn thử cái thực phẩm này xem cơ thể nó phản ứng như thế nào thì con ăn thực phẩm của thầy thì cân bằng âm dương cho nên là vấn đề à, vệ sinh nó đúng theo tiêu chuẩn như thầy nói tức là nam giới là bao nhiêu à, mấy lần và à, phân thì có mỏng như thế nào cái độ cứng như thế nào thì nó đạt tiêu chuẩn hết nhưng khi chuyển sang ăn thực phẩm không sạch đấy cái gạo nước đen đấy một ngày thôi thì ngày hôm sau có phản ứng luôn tức là phân rã nát mà có màu đen không còn màu vàng nữa chứng tỏ cơ thể chúng ta đã, đã trả lời cho rất chính xác và đó là thực phẩm rất độc vì uh, trong dưỡng sinh các thầy cũng nói rằng nếu như phân mà các cái um, phân hay là các cái thứ mà thải ra trong cơ thể ta mà có màu đen ấy thì là cái màu đó rất là độc đấy là cái thử nghiệm đầu tiên à, cái thử nghiệm tiếp nữa là con thử nghiệm bằng chẳng hạn như ờ, rằm mùng một thì gia đình hay có thắp hương à, lễ Phật ờ, lễ tổ tiên thì có đĩa xôi bát chè thế thì con ăn bát chè vào thì con xem là cơ thể phản ứng ra sao thì cũng có phản trả lời luôn những ngày không ăn bát chè thì con lễ ba tiếng đồng hồ bình thường à, lễ xong cảm thấy như chưa lễ nhưng ngày ăn chỉ cần một có hôm thì ăn tới hai bát chè thì hôm sau nó sẽ trả lời luôn cho cơ thể chúng ta là trong quá trình lễ Phật nó có hiện tượng đau lưng nó không khỏe mạnh như bình thường nữa qua đó chúng ta thấy rằng đường cũng là một chất rất độc trong cơ thể chúng ta và từ đó con cũng lấy thân mình để thí nghiệm và chia sẻ cho đạo tràng và qua thực tế đấy thì ờ, chúng con đã thấy cái lợi ích rất lớn của phương pháp dưỡng sinh này và từ ờ, tiếp nhận được những cái lợi ích ấy thì đạo tràng chúng con đã có cái cảm ứng là năm nay dự ờ, lễ tiến sinh Osava con có chương trình là sẽ đi vào đây dự lễ và để cho mọi người được chiêm ngưỡng thầy được thấy chùa của thầy và được thấy các phật tử các quý thầy tăng ni ở đây đã nhiệt tình như thế nào đối với phương pháp chữa bệnh cho tất cả chúng ta và cảm ứng đấy đã được lan truyền. À, đợt này chúng con có tới 76 người đăng ký vào đây để giữ lễ tiên sinh. Đấy là cái cảm ứng uh, của các Phật tử đã nhận được cái sự ích lợi của pháp pháp dưỡng sinh này và các tử muốn vào đây để cảm ơn và trước hết là tân sinh Osawa thứ hai là tạ ơn thầy tuệ hải tạ ơn các quý thầy thăng ni nơi đây đã hết lòng vì chúng con và dẫn dắt chúng con trên con đường dưỡng sinh để mọi người ờ, làm sao trên con đường tu tập đạt đến tự do vô biên công bằng tuyệt đối và giải thoát vĩnh cửu để một lần này chúng con được về tây phương cực nào à, với um, sự um, giúp đỡ của quý thầy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 Để kết thúc chương trình bệnh nhân phát biểu nhân ngày lễ tưởng niệm tiên sinh Osawa năm nay, à, chúng tôi mời cô Đào Hồ Thiên Nga, sinh năm 2002 ở Vũng Tàu, à, bị bệnh viêm ruột thừa. Dạ con, lời đầu tiên thì con xin uh, cảm ơn Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để gia hộ độ trì cho con được đứng đây để uh, Ờ, phát biểu về à, những gì mà mình đã trải qua có thể chia sẻ cho mọi người về sự màu nhiệm của bột sắn dây và nước tương tamari nhưng mà hơn hơn điều đó thì con là người cuối cùng phát biểu trong ngày hôm nay thực sự là con rất là muốn gửi lời cảm ơn đến những ai hiện à, những người mà đang có mặt tại nơi đây đã chờ đến phút cuối, cuối cùng để có thể nghe um, lời phát biểu của con thực sự là con cảm ơn mọi người rất nhiều Sau đây thì con sẽ trình bày ngắn gọn, xúc tích về ờ, bệnh tình của mình để cho mọi người có thể nghỉ ngơi. khoảng 2 ờ, tuần trước thì thật ra là gia đình con đã biết đến sư phụ từ rất là lâu rồi. Ờ, nhưng mà khoảng 2 tuần trước thì con bị viêm ruột thừa cấp. khi con đi khám bệnh thì bác sĩ chỉ định là phải con khám ở bệnh viện tư nhân thì bác sĩ chỉ định là phải cấp cứu gấp đi qua bệnh viện phải mổ gấp chứ không thể nào mà chờ đợi được nữa mẹ con đã quyết định là không chuyển qua bệnh viện để mổ mà mẹ con có nhớ trong một bài giảng nào đó của sư phụ sư phụ đã từng nhắc đến bệnh viêm ruột thừa cấp à, nói chung là nó rất là đơn giản không có vấn đề gì mà phải mổ xẻ đối với sư phụ thì cái bệnh này là một bệnh rất là nhỏ nhặt không đáng để dùng đến dao kéo cho nên là mẹ mẹ con quyết định là chở con đi về nhà để tìm bài giảng của sư phụ nhưng mà lúc đó là mình đau quá rồi trên đường đi mà cứ hối mẹ là chạy nhanh lên đi chứ con chịu hết nổi rồi nên về đến nhà thì thực sự là rất là bực bội mình nói với bản thân mình là tại sao lại đau ngay lúc này thì sư phụ làm sao mà chữa cho mình được tại vì lúc đó đã tối rồi nên không dám nhắn tin làm phiền sư phụ nhưng mà may là có cô Diễm nên mẹ con đã gọi điện thoại nhờ cho nhờ cô Diễm à, trình bày cái bệnh tình của con như vậy thì cô Diễm mới bảo là đau chỗ nào thì đắp nước gừng chỗ đó còn phải à, khuấy sắn dây uống liên tục và sắn dây phải uống kèm với nước tương tamari là mình sẽ chế nước tương tamari vào sắn dây khuấy đều xong rồi uống nhưng mà thiệt ra lúc uống thì nó cũng không hết đau liền tại vì cái này là nó đã viêm lên rồi uống uống vô là để mình trị nó chứ nó không hề giảm đau cho nên sau khi đắp nước gừng vô con đắp nước gừng khoảng 10 phút thì nó đã giảm đau rất là nhiều nhưng mà sau khi nước gừng nguội rồi thì cái đau nó vẫn tiếp tục nhưng mà mình phải cố gắng tại vì mình rất là tin tưởng mấy cô mấy thầy vì mình theo dòng pháp của sư phụ cũng đã rất là lâu rồi cho nên là con ráng cầm cự đến buổi sáng sáng thì ba con mới lập tức là nhắn tin cho sư phụ trình bày ờ, cái biểu hiện của con như vậy là sư phụ đã nhắn tin bảo là sư phụ an ủi là ờ, cứ khuấy nước gừa, cứ ờ, khuấy bột sắn dây uống kèm với nước tương tamari mà phải nhịn ăn nhịn uống không được uống nước hay là ăn bất cứ thứ gì khác đói lúc nào là chỉ khuấy sắn dây mà uống thôi mà con cũng không ngờ là chỉ ba ngày mà bị bệnh viêm ruột thừa mà nó lại hết nhanh như vậy uống đến ngày thứ ba thì hoàn toàn bụng con không còn đau nữa nó cứ không đau nhưng mà cái đau ảo giác mình vẫn còn mình cứ nghĩ là mình còn đau như vậy nhưng mà thiệt ra là nó đã hết đau hoàn toàn và đến ngày thứ tư là con cũng đi làm lại bình thường được à, nhưng cái tận gốc nó vẫn chưa hết ngày thứ tư con đi làm lại thì tối hôm đó thì con nghe cái tiếng nổ ở nổ nhỏ nhỏ ở dưới bụng dưới à, kêu ba tiếng vậy xong rồi nó nó ra máu ở đường tiểu và đi phân màu xanh đến lúc đó là mới hoàn toàn là không còn đau mà cũng hoàn toàn là khỏe mạnh ừ, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều nhưng mà con muốn ờ, gửi lời đến các quý vị phật tử là con không biết là do sức khỏe của mình tốt hay là do đức phật đã gia hộ che chở và ừ, ừ, khi mà buổi tối đó con bị đau thì con ờ, nghĩ con đã hiểu là một điều đó là bệnh thì chính là nghiệp mà nghiệp thì nhất định phải trả nhưng mà trả bằng <clears throat> nhưng mà trả bằng cách nào là do mình tự quyết định à, lúc lúc đó thì bụng nó rất là đau nên mình không thể lên bàn thờ mà sám hối được nên con đã nói thầm trong lòng của mình là ừ, con biết đây là nghiệp của con nhưng mà con không biết nó là nghiệp gì nhưng mà dù là nghiệp gì thì con cũng xin sám hối, xin Đức Phật cứu con. Ờ, nhà con thì cũng có treo ảnh của sư phụ Khi con nhìn ảnh của sư phụ Mà lúc đó bụng nó đau lắm Mình sám hối thì mình sám hối vậy thôi Chứ không phải vừa sám hối không là hết đau liền Mà phải đắp nước gừng rồi uống liên liên tục Tại cái đau đó nó nằm ở trong tâm Chứ nó không nằm ở ngoài thân Con uh, uống uh, bột sắn dây và nước tương tamari cứ con càng đau thì con lúc nào cũng uống với lại đắp nước gừng phải đau chỗ nào là đắp chỗ đó mà lúc thì đau ở bụng dưới lúc thì đau bên phải lúc thì đau bên trái rồi nó càng ngày nó càng lớn lên trên trong 3 ngày mà con cũng không xác định được là cái đau của mình cụ thể là ở chỗ nào hết nên con nhìn dinh lên ảnh sư phụ con mới nói là à, nghiệp này là nghiệp của con sư phụ đang chữa bệnh cho con tức là ngài đang giải nghiệp cho con người không sợ thì thôi thì có gì đâu mà con phải sợ nên con mới nói với mẹ là là lỗ tai của con nó dày như vậy thì nó không thể chết sớm được cho nên là con hoàn toàn con rất là tin tưởng cho cha mẹ con muốn cho cha mẹ an tâm rằng con sẽ mau chóng hết bệnh tại vì ba mẹ lo lắng thiệt sự là mình đau nhưng mà không dám nói hôm nay con xin được sám hối với ba và mẹ của con vì mỗi lần bệnh tật là mình đau một nhưng mà ba mẹ đau gấp trăm ngàn lần con xin lỗi ba, ba mẹ con cũng xin cuối cùng thì con xin cảm ơn đức phật rất nhiều vì người đã luôn ở trong cuộc đời của con gia hộ cho con con xin cảm ơn tiên sinh Osawa, người đã sáng lập ra, người đã mở đường cho con đường thực dưỡng và sư phụ Thích Tuệ Hải, người đã mang con đường thực dưỡng đi đến với nhiều người hơn nữa. Ờ, qua bài phát biểu này thì con mong cho những người nghèo ừ, mà bị bệnh giống con, bây giờ có thể mọi người chưa chưa bị giống con nhưng con mong mọi người hãy ghi lại cái bài cái cái phương pháp này đó là khi mình đau ruột thừa thì mình sẽ khuấy thật lỏng bột sắn dây và một ít nước tương tamari để uống và khi mình đau chỗ nào thì đắp chỗ đó để trong hoàn cảnh mà đến lúc bị rồi bị bệnh rồi mình sẽ rất là rối loạn mình sẽ không nhớ được bệnh tình mà mình sẽ đi mổ có nhiều người nghèo nhưng mà vẫn phải vay mượn tiền để đi mổ thì rất là tội nghiệp cho nên Cầu mong cho tất cả mọi người đều được Phật gia hộ độ trì, che chở đi vượt qua mọi bệnh tật. Con xin hết. Chương trình Bệnh nhân phát biểu nhân ngày lễ tưởng niệm tiên sinh Osawa năm nay xin được khép lại ở đây. Thay lời ban tổ chức, chúng tôi trân trọng cảm ơn tất cả bệnh nhân đã có những phát biểu chân thành và đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu.